báo cho anh chị em đã đăng ký đi ờ, đại hội đồng của tổng hội năm 31 để chuẩn bị sẵn sàng ngày 22 đến 24 là đi Đà Nẵng ban tôn giáo chính phủ mời để hội thảo tại Đà Nẵng ban tôn giáo mời thì ban tôn giáo chịu tiền xe tiền ờ, ăn tiền phòng hết rồi chỉ có trong ờ, đại hội đồng thì chúng ta cần phải tiền hay những anh chị em nhân sự những anh chị em đã đăng ký cho hội đồng thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thì ngày 21 là ngày chủ nhật đấy, các là kỳ chủ nhật này chúng ta phải đi ra Đà Nẵng để dự hội thảo của ban tuyên giáo chính phủ ta nhớ cầu nguyện nha nhớ cầu nguyện nhiều mình chúng được ưu tiên để mà được ban chính phủ ờ, của nhà nước và một cái chính phủ đi mời thảo để biết những cái lợi thì chúng ta được à, có có pháp nhân <coughs> lợi như thế nào thì chúng ta cần phải biết để, để chia sẻ cho tất cả những người tại nhà <coughs> cảm ơn chúa hàng 14 đấy thì à, hàng 13 thì à, số anh em của mình khoảng năm người đi ra Gia Lai thì có một số hội thánh ở gia dài cần chúng ta để nó hồi lên một ngày chủ nhật ngày chủ nhật này hội thánh của chúa chúng ta cũng nhớ cầu nguyện nhiều cái mà tháng năm này quá nhiều việc nên là hội thánh nhớ luôn luôn cầu nguyện cho luật sư cho tất cả những người đồng hành cho ban điều hành tổng hội để chúa thêm sức thêm ơn và thánh linh của chúa luôn luôn là đấng dẫn dắt và có thể ban ơn để anh ấy có thể thành công trong chức vụ của mình amen à, bây giờ thì chúng ta sẽ à, vào lời của Chúa anh chị em chúng ta tôn trọng lời của Đức Chúa Trời bởi vì lời của Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta lời của Chúa cho chúng ta trở thành những con người theo ý muốn của Đức Chúa Trời trở thành những con người siêu nhiên và quyền năng và trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời nếu chúng ta amen với lời của Chúa Trời làm theo lời của Đức Chúa Trời với sự nhận dắt của Thánh Linh của Chúa thì Chúa không để chúng ta trở thành những con người bình thường đâu nhưng mà ngài đó là những người mà ngài chọn lựa ngài kêu gọi thì ngài cũng tuyên xưng công chính mà ngài tuyên xưng công chính thì ngài cũng làm cho vinh hiển amen amen, amen. À, ở trong dòng chảy của Thánh Linh Đức Chúa Trời chúng ta đã thấy sự vinh hiển <clears throat> nên à, khi nghe lời Chúa tôi mong ước và nói với tất cả anh chị em điện thoại chúng ta tắt tập trung vào lời của Chúa Trời để nghe lời của Chúa Trời còn nếu chúng ta nhóm lại mà chúng ta ngồi dưới điện thoại cứ xem điện thoại thì không nghe được cái gì bởi lời của Chúa Trời mà chúng ta xem điện thoại nhiều quá và chúng ta mất trí nhớ à, nên cần phải tập trung vào lời của Chúa ưu tiên hàng đầu trong lời của Đức Chúa Trời bởi vì lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan Amen. Nguyện lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng anh chị em, hầu cho anh em dư dật mọi điều khôn ngoan. Amen. Một người bình thường dưới đất này nhưng mà trở thành con của Đức Chúa Trời bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và trở thành một người rất vĩ đại quyền năng bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Trở thành một người mà siêng nhiên chữa lành bệnh tật đuổi quỷ làm gì pháp lạ bởi vì bởi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Xin Thánh Linh Chúa dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật để ta có thể thông hiểu được lời của Chúa trong cuộc sống hôm Amen. Amen. <clears throat> trong à, công vụ đồng 2 câu 38 39 thì có chép như thế này Phêrô đáp hãy ăn năn và mỗi người phải nhân danh Chúa cứu thế Giêsu mà chịu phép bắp tên để tội lỗi quý vị được tha thứ rồi sẽ nhận được ân tứ thánh linh vì lời hứa đó dành sẵn cho quý vị con cái quý vị và tất cả những người ở xa xôi tức là những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu và chịu phép bắp tem để tội lỗi quý vị được tha thứ rồi sẽ nhận được ân tứ thánh linh. Amen. Vì lời hứa này thuộc về các ngươi, con cháu các ngươi và hết thảy những người ở xa, và những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi Amen, Amen. Bản dịch truyền thống cũ thì đó là, là nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh Amen. Và ở đây à, có một điều mà tôi nhắc lại với hội thánh đó là Hãy ăn năn và mỗi người phải nhân danh Chúa cứu thế Giêsu mà chịu phép bắt tên. Tức là tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu thì người ấy phải ăn năn tội lỗi của mình và phải nhân danh Chúa Giêsu chịu phép bóc tên để tội mình được tha thứ rồi nhận lãnh ân thứ thánh linh amen, amen. À, nhớ là những người tin Chúa Giêsu thì phải ăn năn tội và nhân danh Chúa Giêsu chịu phép bóc tên. Amen. Amen chứ ở đây không có nói những người làm bắp tem cho mình à, rất là nhiều nơi nhiều chỗ người ta hướng dẫn sai lạc đó là bắt là là phải bắt đền lại nhân danh Chúa Giêsu vì công vụ chỉ nhân danh Chúa Giêsu mà thôi nhưng mà kinh thánh ghi là những người tin ăn năn tội và nhân danh Chúa Giêsu chỉ phải bắt đền chứ không bảo những người làm phải bắt đền những người giặc phong Amen. Amen. À thì chúng ta cần phải nắm chắc điều này để những cái giáo lý mà đó là chỉ nhân danh Chúa Giêsu chỉ phép báp tên mà thôi điều đó nó không đúng với lời của Đức Chúa Trời à, tất cả những người được báp tên trong trong uh, kinh thánh trong công vụ thì chúng ta thấy rõ là ai nấy đều phải nhân danh Chúa chịu phép tên là những người tin Chúa là những người chịu phép báp tên chứ không phải những người là báp tên giống như Sauler cũng vậy Anania nói cần giờ gì nữa hãy đứng dậy nhân danh Chúa Giêsu chịu phép bắp tên rồi nhận lãnh được theo Linh amen, À, là những người tin chứ không phải những người làm <clears throat> và cảm ơn Chúa thì à, chúng ta ôn lại nhiều lúc là chúng ta được bắt tem trong đức thánh linh chúng ta nói tiếng lạ và chúng ta không biết rõ cái sự nói tiếng lạ ân tứ của đức thánh linh như thế nào chúng ta cần phải biết cần phải ôn lại amen, amen. sự ban cho của đức thánh linh hay là ân tứ đức thánh linh có nghĩa là gì chúng ta cần phải hiểu rõ <clears throat> ân tứ đức thánh linh có nghĩa là ân tứ nói tiếng là amen, amen. À, ân tứ nói tiếng lạ được thánh linh chúa ban cho người được bắt tem trong đức thánh linh Amen à, là cái ơn mà ban cho từng cá nhân một và là của riêng của người ấy amen, amen. À, tức là cái sự ban cho của đức chúa trời ngài không lấy lại ngài không bao giờ lấy lại thiên roma đoạn 11 câu chín là ngài không lấy lại bao giờ amen, đây là cái ân tứ đó tiếng lạ được thánh linh của đức chúa trời ban cho những người đã được báp tem trong đức thánh linh đó là dấu hiệu của những người bắt tên trong đức thánh linh amen. amen amen được ban cho riêng người đó từng cá nhân một và ai nấy khi được bắt tên thánh linh đều nhận lãnh ân tứ nói tiếng lạ được gọi là ân tứ thánh linh amen. amen được gọi là ân tứ thánh linh để người đó có thể nói chuyện với đức chúa trời amen, amen à, chúng ta có những cái âm tứ nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ trong câu câu nhất đoạn 12 thì đó là điều nói về âm tứ thuộc linh đó là âm tứ thuộc linh có nghĩa là âm tứ đó là của thánh linh và khi thánh linh chúa vận hành thì người ấy mới nói được và khi nói thì có người thông giải Amen. Amen. Khi nói có người không giải nếu không ai không giải thì người ấy ngồi xuống nói với chính mình và với Đức Chúa Trời đó là nó về ân tứ thánh linh. Còn ân tứ thuộc linh là nó thuộc về thánh linh. Amen. Dưới sự vận hành của Đức Thánh Linh chứ không phải là của mình. Nhưng mà ân tứ tiếng là ân tứ thánh linh mà Chúa ban cho trong việc bóc tên thánh linh thì đó là ân tứ được cho riêng cá nhân của mình để lúc nào chúng ta nói chuyện với đức chúa trời cũng được hết amen chúng ta hiểu điều này chưa à, nên là chúng ta cần phải thấu hiểu để ai mà không hiểu chúng ta có thể chia sẻ cho đời sống của họ họ cho họ hiểu thật sự một ân tứ thánh linh là ân tứ nó biết là được ban cho cá nhân từ người một để nói chuyện với đức chúa trời à, còn ân tứ thuộc linh là ân tứ đó chính là và không giải chính là đó trong chín ân tứ của thánh linh đức chúa trời ban cho và ngài vận hành dưới sự vận hành của đức thánh linh và ân tứ hãy nói với hội thánh nói với người khác amen. cảm ơn chúa công dụng của ân tứ thánh linh thì chúng ta biết cái công dụng mà đức chúa trời ban cho chúng ta thì ông tứ luôn luôn có công dụng của nó không thể ban cho mà chỉ là vui vẻ rồi trong khởi sự đầu tiên nó tiếng là sau đó thì à, không còn nữa không phải là như vậy cái công dụng của âm tứ thánh linh đó là nói chuyện với đức chúa trời amen, amen. nói chuyện với đức chúa trời và nói lên cái sự mầu nhiệm à, trong mà Cô Tô nhất đoạn 14 nói rằng Người nào nói tiếng lạ không phải nói với người Nhưng với Đức Chúa Trời Vì không ai hiểu người ấy nói gì Và người do Đức Thánh Linh nói những sự mâu nhiệm yeah. Như vậy thì à, âm tứ nói tiếng lạ Đó là nói chuyện với Đức Chúa Trời Bởi vì người ta không ai hiểu được vì bởi do thánh linh mà người đó nó đang cái sự màu nhiệm amen sự màu nhiệm là gì à, sự màu nhiệm có nghĩa là cái sự cao siêu mà vượt qua trí hiểu của con người rất cao siêu vượt qua trí hiểu của con người nên đó là được gọi là cái sự màu nhiệm hay là cái sự huyền nhiệm như vậy tiếp là là ban cho những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Những con người hưởng ơn cứu rỗi từ nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Ai nấy hãy ăn năn tội lỗi của mình và nhân danh Chúa Giêsu chịu phép bắt tên để tội lỗi mà được tha thứ rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh hay là nhận lãnh ân tứ của Đức Thánh Linh có nghĩa là sau khi tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa sau khi ăn năn tội lỗi và nhân dân Chúa Giêsu chịu phép baptêm thì người ấy sẽ nhận lãnh ân tứ thánh linh amen và cái công dụng của ân tứ thánh linh đó là nói chuyện với đức chúa trời bởi người ta không hiểu amen amen, amen. À, khi chúng ta nói chuyện với đức chúa trời thì người ta không hiểu đức chúa trời hiểu bởi vì nó lên những cái sự mầu nhiệm nó quá cao siêu vượt qua trí hiểu của con người à, nên khi chúng ta nói tiếng lạ với đức chúa trời thì chúng ta cũng không hiểu và người khác cũng không hiểu nhưng mà đức chúa trời đã ban cho chúng ta thì chúng ta hiểu amen chúng ta muốn à, muốn hiểu tiếng mà mình nói chuyện với đức chúa trời thì người nào nói tiếng lạ thì cũng cầu xin chúa ban cho ân tứ thông giải để chúng ta có thể hiểu được phần nào đó về chúng ta nói gì nhưng mà ông tứ của thánh linh ông tứ nói tiếng lạ là mọi người không hiểu amen à, còn tiếng lạ của ông tứ thuộc linh mà khi thánh linh vận hành trong hội thánh thì chúng ta đứng lên để nói tiếp là trong hội thánh là nói với con người à, nói với con người và sẽ có người không dạy để cho người ta hiểu amen, còn cái phần kia nói chuyện với đức chúa trời thì đức chúa trời hiểu chúng ta không cần phải hiểu lắm Amen. Amen. <clears throat> Trong à, công vụ đoạn 2 thì khi ngày lễ ngũ tuần đó trong 20 môn đệ họ được à, thánh linh của ngài đầy dẫy trong phòng đó lửa thánh linh đắp độ trên mỗi người và bên trong thì họ đầy dẫy đức thánh linh và họ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như đức thánh linh cho mình nói khi họ nói các thứ tiếng khác thì các dân tộc xung quanh đó khoảng 16 dân tộc 16 tiếng nói ở tại nơi đó thì họ nghe được tiếng xứ của mình họ nói rằng là những người này là những người Galilee tại sao họ nói được thứ tiếng chúng ta sanh để tức là thứ tiếng mà đất nước họ ở đó amen họ dùng tiếng của chúng ta sanh để nó lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời Amen Đoạn câu số 11 của đoạn 2 Họ nói lên những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời Như vậy công dụng của tiếng là là tiếng mà thánh linh ban cho gọi là ân tứ thánh linh là nó lên sự vĩ đại của đức chúa trời amen amen anh chị em có muốn nói lại cái sự vĩ đại của đức chúa trời không amen. khi anh chị em nói tiếng lạ với đức chúa trời một mình anh chị em nói với Chúa đó là anh chị em đang nói sự vĩ đại của Đức Chúa Trời đang tôn cao Đức Chúa Trời của mình Amen Amen, khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ chúng ta nói tiếng lạ nói chuyện với Đức Chúa Trời nói về cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và chúng ta đang nói đang tôn cao Đức Chúa Trời và nói cái sự vĩ đại mà Đức Có này không? Nhiều lúc mơ lưỡi của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta Chúng ta có thể nặng ốc lên mà chúng ta tìm những câu kinh thánh thuộc những câu kinh thánh hay là chúng ta đọc những cái lời cầu nguyện các câu tớ của Chúa trong kinh thánh rồi chúng ta tôn cao Đức Chúa Trời của chúng ta nói ra cái sự vĩ đại công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời điều đó cũng rất là tốt amen nhưng mà đây là sản phẩm tiếng lạ là âm tứ thông minh được ban cho chúng ta khi chúng ta cất lên tiếng lạ là chúng ta nói lên những sự vĩ đại của đức chúa trời amen amen amen amen anh chị em có nghĩ rằng là chúa rất thích điều này không amen Amen. thì chúng ta nói tiếng lạ là nó là những việc vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là những sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm. Thì Đức Chúa Trời cũng như là rất vui thích khi chúng ta tôn trọng khi chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời của chúng ta amen amen, amen. nên mỗi ngày chúng ta hãy nói lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời mỗi ngày chúng ta hãy nói lên cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời qua ân tư thánh linh amen. amen amen tôi cầu nguyện suốt ngày tôi thấy miệng của tôi thành ra thói quen tốt rồi thói quen đây là thói quen tốt nha Amen. còn cái thói quen xấu là bỏ đi Amen. Amen. thói quen tốt thì hãy giữ lấy và cứ tiếp tục nói chuyện cứ lẩm bẩm lẩm bẩm mình nói chuyện với Đức Chúa Trời Amen, Amen. À, à, nằm xuống cũng có thể nói chuyện với Chúa Trời trước khi ngủ rồi nhiều lúc không ngủ được cứ nằm xuống đó nhưng mà miệng vẫn nói chuyện với Đức Chúa Trời cho đến chừng nào cụ mê mà thôi cụ quên luôn Amen hãy dần thấm trong thánh linh của Đức Chúa Trời hãy có mối thông công với thánh linh của Đức Chúa Trời bởi vì đây là điều mà chúng ta đang giao thông với một đức chúa trời hàng sông Amen. nhiều anh chị em thì nói đi lại chút xíu là hết rồi cái gì đó và là nó có một cái gì đó ngăn trở mà tôi không ngọt ngào với chúa được không ngọt ngào trong việc nói đi lại được nếu mà chúng ta thấy cản trở không ngọt ngào với đức chúa trời trong việc ân nói tiếng lạ thì hãy ăn năn tất cả những tội lỗi của mình những gì sai trật của mình hãy ăn năn giao thông thông suốt lại với đức chúa trời đi amen rồi tiếp tục nói chuyện với đức chúa trời có sự ngăn trở nào đó chúng ta hãy đuổi quỷ amen để chúng ta luôn luôn thông suốt với đức chúa trời của chúng ta à, trong công vụ đoạn 10 câu 45 46 thì khi phi đang giảng thì thánh linh của đức chúa trời giáng xuống trên gia đình cột nay rồi biết bao nhiêu người mà ông mời đến đó thánh linh giáng xuống thì những người mà thắp tùng đi với Siro thì thấy gì họ nghe những người này nói tiếng lạ họ thấy được âm tứ của đức thánh linh đổ xuống trên người gọi vì họ nghe những người này nói tiếng lạ và ngợi khen được chúa trời amen nói tiếng lạ Đợi khen Đức Chúa Trời trong công vụ đoạn 10 câu 45 46 Amen Amen, Amen. Trong à, à, con cô nhất đoạn 14 thì à, Phaolô ông cũng nói rằng là Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh cũng cầu nguyện bằng tâm trí nữa Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa Amen. Như vậy là ca ngợi bằng tâm linh có nghĩa là ca ngợi bằng tiếng là ca ngợi trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ca ngợi bằng tâm linh, tức là bằng tiếng lạ đó thì chúng ta biết rằng là thánh linh cùng làm việc với chúng ta và qua cái ân tứ thánh linh này chúng ta sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời. Amen. Và điều này nhắc với ban nhạc chúng ta đừng bao giờ quên ca ngợi thờ phượng đức chúa trời trong thánh linh của đức chúa trời amen, khi chúng ta ca ngợi bằng tiếng mẹ đẻ của mình đó là bằng tâm trí của chúng ta tôi sẽ hát bằng tâm linh thì tôi cũng hát bằng trí khôn tức là tâm trí nữa khi chúng ta hát trong tâm trí tức là hát trong phần hồn của mình đó thì xong thì chúng ta sẽ có năm mười phút để hát trong công linh amen amen và đây là điều mà thánh linh sẽ hành động và thánh linh sẽ lãnh đạo chúng ta trong lúc này gọi là chúng ta bước vào cái sự hiện diện của đức thánh linh sự điều hành của đức thánh linh chứ không phải còn là người chúng ta điều hành nữa amen À, ban nhà hay trưởng ban nhà không phải là người được bây giờ điều hành nữa nhưng mà thánh linh của đức chúa trời sẽ vận hành qua ban nhà sẽ vận hành qua hậu thánh của đức chúa trời và có thể có lời tiên tri có thể có những lời khôn ngoan lời tri thức cho hậu thánh của chúa Amen. chúng ta có muốn được ơn trước mặt chúa không Amen. qua ân tứ của đức thánh linh chúng ta giao thông với đức chúa trời chúng ta trò chuyện với đức chúa trời chúng ta ca ngợi đức chúa trời nó ra cái sự mầu nhiệm của đức chúa trời nó ra những vị sự vĩ đại của đức chúa trời amen, amen. À, và khi ngài đẹp lòng khi ngài vui thích thì ngài sẽ ban hành giữa vùng chúng ta và ngài sẽ ban sứ điệp Amen. Amen. Có những cái sứ điệp là lời tiên tri cho hội thánh của Chúa để hội thánh của Chúa có thể biết được tương lai của mình, biết được mục đích của mình sẽ như thế nào và đến đâu để rồi chúng ta có thể sống với mục đích amen chúng ta biết được rằng là tương lai chúng ta không biết rõ ràng nhưng mà thánh linh của đức chúa trời biết và ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta có những hội thánh họ đi trong năng quyền của đức thánh linh như là mô xe phải đi trong năng quyền của đức thánh linh mục đích của chúng ta là giảm phúc âm giải cứu và chữa lành và chúa thánh linh sẽ bày tỏ chúng ta dẫn dắt tiếp tục từng bước cho đời sống của chúng ta amen có những hội thánh khác thì họ có thể được ơn dân hiến được ơn ờ, cầu nguyện cầu thai gì đó đó là tùy theo cái chi thể mà chú biết chú ban cho họ có cái mục đích nào đó họ có thể làm việc bởi vì chúng ta biết rằng mỗi hội thánh là một chi thể công thông amen à nếu chúng ta nói về hội thánh phúc âm toàn việt nam thì hội thánh của chúng ta là một chi thể trong thân thể của phúc âm toàn ngàn Việt Nam Amen và nếu mà có thánh địa phương thì mỗi người chúng ta là chi thể trong thân thể của một thánh địa phương à, và chúng ta là những người Chúa ban ơn để chúng ta là những người phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta Amen tôi cũng à, Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng cầu nguyện bằng tâm trí nữa tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa amen, rồi gì nữa nếu anh chị em chỉ cảm tạ Chúa bằng tâm linh mà thôi Thì thế nào một người bình thường đáp Amen Cũng với lời cảm tạ của anh chị em Được vì người ấy không hiểu anh chị em nói gì vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật tốt lành nhưng không xây dựng được người khác anh ấy nói rằng là khi chúng ta cũng ngợi khen chúa bằng tâm linh của chúng ta chúng ta cũng ngợi khen chúa bằng tâm trí của chúng ta chúng ta cũng cầu nguyện bằng tâm linh chúng ta cũng cầu nguyện bằng tâm trí và chúng ta cũng cảm tạ chúa bằng tâm linh và cũng cảm tạ chúa bằng thăng trí trong tiếng lệ chúng ta cầu nguyện chúng ta thờ khen thờ phượng thì cũng có phần cảm tạ trong linh của chúng ta amen, chúng ta nhớ là sản phẩm tiếng lệ đó là sản phẩm từ tâm linh của chúng ta và chúng ta nói tiếng lạ là từ trái tim của chúng ta nói ra miệng chứ không phải từ não bộ của chúng ta nói ra miệng nhé à, chúng ta phải hiểu điều này à, và như vậy thì À, tâm linh chúng ta có thể cầu nguyện tâm linh chúng ta có thể ca ngợi chúa và tâm linh chúng ta có thể cảm tạ chúa và pho-lô ông cũng nói rằng là nếu chúng ta cảm tạ chúa bằng tâm linh không á thì người nghe người ta không có hiểu không có đáp amen được nhưng mà cũng phải cảm tạ chúa bằng tâm trí amen thì người ta không có đáp amen được không thể thiếu cầu nguyện bằng tâm linh cũng không thể cầu nguyện thiếu tâm trí Amen. Khi hát bằng tâm linh cũng không thể thiếu hát tâm trí. Và khi cảm tạ bằng tâm linh cũng phải cảm tạ bằng tâm trí nữa. Amen. Để người nghe người ta hiểu người ta có thể đáp Amen được. À, như vậy thì chúng ta rất là nhiều điều tuyệt vời phải không ạ? Đức Chúa Trời cũng phán qua tâm linh của chúng ta. Câu 21 câu 22 nói rằng là trong kinh luật có chép chúa pháp ta sẽ nhờ những người nói tiếng khác và dùng môi miệng người ngoại quốc để phán với dân này nhưng do vậy họ vẫn không nghe ta như thế các tiếng lạ là một dấu không phải cho người tin nhưng cho những người không tin còn nói tiên tri không phải cho những người không tin nhưng là cho tín hữu tiếng lạ Chúa nói rằng là trong kinh luật có chết, Chúa phán ta sẽ nhờ những người đó tiếng lạ và dùng môi miệng người ngoại quốc để phát với dân này nhưng do vậy họ vẫn không nghe ta chúng ta thấy trong hội thánh đầu tiên thì những người nói tiếng lạ phải không những người nói tiếng lạ là họ nói tiếng ngoại quốc họ nói tiếng ngoại quốc và những dân tộc đó họ nghe được tiếng ngoại quốc nghe được tiếng của họ có nghĩa là tiếng lạ là một dấu cho người chưa tin amen là một dấu cho người chưa tin họ chưa tin nhưng mà họ nghe họ nghe được tiếng sứ của mình rồi họ sẽ tin có phải không à qua công vụ đoạn 8 thì chúng ta biết rằng là khi Siro và dân đến đó đặt tay lên những người tin nhận Chúa đó thì họ nhận lãnh Đức Thánh Linh họ nói tiếng là đến nỗi mà ông thuộc sĩ Simon ông thích quá ông lấy tiền ông dân ông nói là hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay đi ra thì người đó sẽ nhận lãnh ông tới thánh linh thì chúng ta thấy được khi chúng ta nhiều lúc chúng ta nói tiếng là và hậu thánh đầu tiên à, hậu thánh đầu tiên chúng ta thấy rằng là những người do thái thì bắt bớ hậu thánh đầu tiên và hậu thánh đầu tiên hướng về những người ngoại rất là nhiều người ngoại quốc họ được nhận lãnh sự cứu rỗi từ nơi Chúa Giêsu và họ nhận lãnh bóc tem trong Đức Thánh Linh và họ nói tiếng lạ và Chúa nói là ngài sẽ dùng người ngoại quốc nói tiếng lạ để phát với dân này nhưng mà chúng nó vẫn không tin amen, amen. chúa sẽ dùng đời sống của chúng ta để phát có những cái câu chuyện mà chúng ta biết rằng là có một em bé trong một cầu thánh của chúa em đi xuống cầu thang thì thấy một người đàn ông đi lên cầu thang à thì quỳ gối xuống khóc em bé này không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà cái người đó là người do thái người đàn ông đó là người do thái và em bé này là người dân của anh nhưng nó tiếng do thái rất là đặc biệt những người do thái họ nghe được tiếng sứ mình những người chỉ có những con người được Chúa kêu gọi bắt phục họ đi nhưng mà đa số người Do Thái họ nghe tiếng lạ ầm ầm trong ngày lễ vũ tuần đó nhưng mà họ không tin rất ít người và những người các dân tộc khắp nơi trên thế giới họ trở về đó thì họ tin nhận Chúa Giêsu ba ngàn người đó họ tin nhận Chúa Giêsu và tiếng lạ vô cùng tuyệt vời cho đời sống của chúng ta một cái câu chuyện một cái câu chuyện một cả một sư người mỹ ông đến một cái xứ ăn thịt người đó cái nơi những hòn đảo ăn thịt người đó để mà truyền giảng để cứu dân tộc này ông đến với một hòn đảo hòn đảo kia là hòn đảo không ăn thịt người trụ ở đó cầu nguyện và chuẩn bị tìm kế hoạch để qua hòn đảo ăn thịt người đó mà rao giảng nhưng mà không biết cách nào cả chưa biết cách nào cả thì vợ của ông bị sốt rét quá nặng nên là ông phải sai người cách năm người đi về để mà lấy thuốc nhưng mà đi thì phải đi ngang hòn đảo lắm nên là cắt năm người đi thì bốn người chạy về thì một người bị bắt lại thì dân đảo đó nó làm một cái lều nó căng một cái lều nó đóng cái cái cặp nó cột trói cái người nhân sự ở đó bên ngoài người đó thì có bức màn phía trước thì có hai người trong làng nó cầm hai cây thương cũng là hai vệ sĩ cầm hai cây thương dựng đứng và giữ bảo vệ cái người bị đặt đó họ chuẩn bị làm thịt đó làm thịt để mà dân tế lễ rồi làm thịt để chia trả làng thì bốn người về báo lại cho một sư một sư suy nghĩ rằng là do mình sướng cho anh em đi nên là bây giờ mình phải có trách nhiệm cứu anh em của mình thì ông ta có kế hoạch rằng là à, nhóm của ông ông sẽ đi thẳng vào cái lều đó để giải cứu anh em của mình còn một nhóm khác ở phía phía khác sẽ hô lên làm động lên để cho dân làng nó nó rượt đuổi những người phía bên này để rồi ông vào phía bên này để mà cứu anh em của mình nhưng mà ông cứ đi tới đi tới lẳng lặng cứ đi tới mà ông nghe chuyện gì hết thì hai cái người cầm hai cái thương dựng đứng đó cũng đứng như là <laughs> một vệ sĩ và không nhúc nhích gì hết ông vào trong lều đó ông vào phía sau đó ông mở trói cho anh em của mình xong ông sốc anh em nói là hãy chạy đi mà người này sợ quá tay chân bủn rủn không chạy được rồi anh này ông này ông lôi người bạn của mình ra khỏi lều vừa lôi ra khỏi lều thì ông thấy dân làng bao quanh hết cái vòng pháp viện thế này <laughs> thấy bao quanh nó ngồi nó trơn nó trơn đó rồi ông thấy hai người ngồi chính giữa cái vòng bản việt đó ông tin rằng là có một công chủ làng với lại một người phụ thủy ông vừa ra khỏi không thấy dân làng bao quanh hết rồi coi như là xong rồi thì ông đức đó không biết như, như thế nào thì ông ta thấy một cái người đó là người đó là chủ làng đó nói với ông phù thủy cầm một cây sậy nó nói gì đó rồi quăng cái sậy xuống đất cái ông phù thủy đó ông mới lấy cây sậy đó ông chạy lại ông một sư với là người bạn ông cũng cầm cây sậy ông nói ông nói thằng lọt xong trong quanh cái xài xuống đó thì ông mục sư này ông đâu có hiểu tiếng gì đâu đâu biết gì đâu thì cứ nghe nói rồi quăng cái xài xuống thì thì ông nghĩ trong đầu chắc là nó nó muốn mình nói cái gì đó trước khi chết đó. <laughs> trước khi chết muốn nói gì thì nói đi đó <laughs> ông cầm cây sậy lên thì lời của đức chúa trời nhắc cho ông nhớ là nhiều lúc chúng ta muốn cầu nguyện muốn nói gì đó nhưng mà không biết cách gì để nói cho xứng đáng thì đức thánh linh sẽ lấy sự thở than không nói ra được của chúng ta mà cầu tha cho chúng ta ông nhớ trong ma đoạn bác ăn sáu thì ông có nói với chúa rằng thánh linh ơi giúp con bây giờ con không biết nói gì hết con cũng không hiểu gì hết chúa nói qua con đi thì bắt đầu miệng ông mở ra nói 20 phút bằng tiếng là ông chẳng hiểu luôn ông thấy ông càng nói thì dân làng nó, nó càng khóc nó dụi mắt mắt người nào cũng đỏ nước mắt họ coi như đổ xuống ông nói 20 phút sau rồi tiên nào không nói được ông cứ đứng xem cái tình hình đó ra sao thì ông thấy người chủ làng phải nói với cái ông phù thủy thì ông phù thủy này nó kêu mấy người đó là bắt bốn con gà bốn con gà hai con gà ra là đem hai con dặn cổ đại huyết trên người này giận cổ đại huyết trên người kia ô oh, hai ông một sinh ông mừng quá rồi chắc là hai con gà đã chết thế cho hai người của mình rồi tức là được giải thoát rồi đó rồi sau đó cho mỗi người một con gà đem về mừng quá đi về thôi không biết chuyện gì xảy ra hết rồi sau đó thì bắt đầu từ cái chỗ đó họ mới làm quen với đàn này họ làm quen làm quen dần dần thì họ biết tiếng của dân làng rồi họ mới nói chuyện với dân làng họ nói tại sao các ông bắt chúng tôi rồi định lòng thịt nhưng mà tại sao mà lại lại tha cho chúng tôi lại tặng cho mẫu người con gà đem về nữa là sao thì họ nói rằng là cái lúc mà ông nói chuyện với chúng tôi đó ông như một thiên sư sáng người và ông dùng tiếng của chúng tôi nói cho chúng tôi và chúa cao trách tội lỗi tự nhiên cái anh cửa thọ nói bằng nói được tiếng trung quốc tôi cho bà vào khỏi cần phải sót chứ bà làm một tràng tiếng lạ cái anh hải quan nói à, thôi bà vào vào vào đi bà bà chứ chẳng biết bà nói gì nữa. nhưng mà người đó hiểu được tiếng của họ bà nói tiếng trung quốc luôn à, rất là đặc biệt nên chúng ta cần được Đức Chúa Trời ban cho đây là sản phẩm của tâm linh chúng ta để chúng ta giao thông liên tục với Đức Chúa Trời nói chuyện với Đức Chúa Trời nói cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời nói cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời Amen, Amen. và có thể giải phóng chúng ta những cái điều mà nó khó khăn hay là những cái điều gì đó nguy hiểm Amen, Amen. để chúng ta trở thành những con người rất là siêu nhiên rất là vĩ đại cho Đức Chúa Trời Amen, Amen và tiếng lạ là gây dựng chứng minh Amen. Amen. tiếng lạ là ích lợi cho chúng ta trong mọi sự trong khi đi ra trong khi những cái lúc mà nguy hiểm trong những lúc bị tấn công chúng ta có thể sử dụng tiếng lạ nhưng mà tiếng lạ cũng là gây dựng chứng minh Amen. quý vị muốn được gây dựng không Amen. hãy cầu nguyện tiếng lạ nhiều chúng ta được gây dựng Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen anh chị mỗi ngày còn phải tiếng lại được bao nhiêu tôi thì tôi biết là tôi cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ tôi cũng không, không, không có kiểm tra được nhưng mà tôi liên tục cầu nguyện à nhưng mà anh chị em cầu nguyện được tiếng không được không được không à thêm lên nữa nha cứ thêm lên nữa bởi vì đây là cái sự giao thông giao thông với đức chúa trời liên tục liên tục mà cầu nguyện không ngưng nghỉ gọi là cầu nguyện không thôi đó à, cầu nguyện trong tháng lên cầu nguyện không thôi chúng ta cần phải liên tục cầu nguyện nó lợi vô cùng cho chúng ta là gây dựng cuộc đời của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện tức là cầu nguyện tức là có ai là <clears throat> trong chúng ta cầu nguyện tức là mình cảm thấy trong người của mình nó cái gì đó nó muốn ra khỏi không không à? à, có những cái tà linh nó chịu hết nổi nó phải ra khỏi mà bởi vì những cái tà linh đó nó không thay đổi Satan nó không thay đổi à, cái bản chất xấu của nó cứ giết hủy diệt là như thế nó không có thay đổi à, nên những người bị tà linh nó không thay đổi nhiều lúc mà thấy người này một người bình thường khi sai trật họ có thể thay đổi họ có thể sửa lại nhưng mà nếu mà có tà linh nó trong đó thì nó y chang như vậy nó hoài nó cũng không thay đổi bởi vì phải đuổi tà linh ra thì mới thay đổi amen đuổi cái linh nó ra thì nó mới thay đổi được con người thật người đó mới thay đổi được chúng ta cần phải được gây dựng khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ ngày xưa tôi say mê tôi cầu nguyện tôi phải là say trong thánh linh cầu nguyện suốt ngày đi ra trường giáo hồi đó là còn đi xe ôm buổi sáng cầu nguyện hai tiếng xong đi làm đi ra thì không có khách thì ngồi đó ca hát một mình cứ nói tiếng lạ một mình mình với chúa còn ai gần gũi mình nói chuyện nếu không có thì ngồi tập trung anh em sẽ ôm giảng cho đó không tôi cũng quyền biết là suốt ngày như vậy say mê trong thánh linh của đức chúa trời cho đến chừng khi mà mà cô em à, của chị phước đến cũng đi nhà thờ về nhà gác là bắt đầu vào tự nhiên tôi bắt đầu chia sẻ về bóc tên nó lên nói tiếng lại cô ta khoái quá nó nó không hiện ra đi mới quỳ lại nhặt rồng chuyện gì vậy mà quỳ lên nữa đặt cái răng xuống quỳ lên một đứa ba ba ba ba ba ba răng mà đức chúa ơi chuyện gì xảy ra thì con không hiểu nhưng chúa nói rằng là trong con á đầy dãy quyền năng của cái bình của con nó đầy nó tràn ra bên ngoài nó chạm đến được ạ amen nhưng phi rơ chúng ta thấy không ạ phi rơ cái bóng nó phi rơ cũng chữa lành cho nhiều người mà bảo vệ quyền năng của thánh linh thánh linh bao phủ cả bên ngoài cả bên trong đầy dẫy cả bên ngoài nó cái bóng của mình cũng được chữa lành nữa amen à, cảm ơn chúa nếu anh chị em cứ tiếp tục cầu nguyện tiếp tục cầu nguyện giống như là cắm vào nguồn điện để đầy dẫy quyền năng của thánh linh đức chúa trời và đầy dẫy quyền năng thánh linh đuổi quỷ chữa lành nhanh chóng chứ còn nếu chúng ta không đầy dẫy quyền năng của đức thánh linh chúng ta cầu nguyện chữa lành rất là chậm đủ quỷ rất là chậm bởi vì thiếu quyền nào thiếu quyền nào có nhiều người nói là ôi một sư lực được ơn đủ quỷ được ơn đủ quỷ được ơn chữa lành nhưng mà thật sự tôi thấy rằng đầy giải quyền năng rất nhanh gọn đầy giải quyền năng là nhanh gọn lắm chữa lành đủ quỷ rất là nhanh chóng nhưng mà thiếu đầy giải quyền năng thì không có nhanh chóng chúng ta thấy được trong công vụ đạo sáu không Ê tiên và các cấp sự đầy giấy đức tiên và đức thánh linh đầy giấy đức thánh linh và ân sủng amen đó là những người chấp sự thôi họ đầy giấy đức tiên và đức thánh linh đầy giấy quyền năng đức thánh linh từ câu 5 đến câu số 8 thì chúng ta thấy đầy giấy đầy giấy đầy giấy nên Philip mà đến xứ Samari giảng thì chúng ta thấy rằng nhiều quỷ la lớn tiếng ra khỏi nhiều người nhiều người hoàn toàn được chữa lành cả thành vui mừng khôn xiết amen cầu nguyện trong à, cái ngày kia con nguyện ba ngày tôi cầu nguyện rằng amen thánh linh sẽ cầu thai cho chúng ta mà tôi tin chắc rằng là thánh linh cầu thai chúng ta qua tiếng là thì điều gì xảy ra không có sai, thánh linh cầu thai làm sao sai được chúng ta phải cầu nguyện bằng tâm trí của chúng ta bằng trí không của chúng ta chúng ta có thể nói ra nhưng mà nhiều lúc nó cũng không đúng nữa không có hoàn hảo được nhưng mà thánh linh cầu thai thì không có sai chúng ta Amen. Hãy cầu nguyện trong thánh linh của Chúa. Do vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện bằng tâm trí cũng cầu nguyện bằng tâm linh nữa. Chứ không phải là chúng ta chỉ cầu nguyện bằng tâm linh không. Nếu anh chị em cứ cầu nguyện bằng tâm linh không thì cái tâm trí của anh chị em không có một nghèo không có trôi chảy đâu. Phải vậy không? À, nhiều lúc chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạo quen rồi chúng ta cầu nguyện qua tiếng Việt cái nó khựng lại, nó không có trôi chảy được. Nhưng mà chúng ta phải tập thành vừa cầu nguyện trong tâm trí, cũng cầu nguyện trong tâm linh và tâm linh chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn tâm trí của chúng ta một sư cho cho ghi ông nói là tôi cầu nguyện bằng tâm linh 60 phần trăm cầu nguyện bằng tiếng này đẻ của mình 40 phần trăm thôi bởi vì tâm linh sẽ lãnh đạo đời sống của mình tâm linh cần phải mạnh mẽ amen phải trỗi hơn tâm trí amen, amen. À, nên tâm linh phải mạnh mẽ tâm linh phải giao tiếp với tâm linh của đức chúa trời liên tục phải nói chuyện với đức chúa trời liên tục để tâm linh nhận sự cái tẩy từ nơi thánh linh của đức chúa trời để rồi chúng ta có thể bước đi trong những ngày còn lại thì không amen và tâm linh phải làm chủ cuộc đời của mình amen, amen. Đã nhiều lúc chúng ta cầu nguyện mà tâm trí không tâm linh chúng ta không cầu nguyện thì sao tâm linh nó sẽ yếu kém và nó không lãnh đạo được đâu nhưng mà tâm linh chúng ta phải mạnh mẽ có sức mạnh có quyền năng có thánh linh có ơn của chúa để chúng ta để lãnh đạo cả cuộc đời của chúng ta chúng ta cầu nguyện tiếng lạ thì nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của đức chúa trời khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ chúng ta biết được cái âm tứ này là bởi thánh linh ban cho amen chúng ta cầu nguyện à, thì thánh linh của chúa nhắc nhở đời sống của chúng ta cái sự hiện diện của đức chúa trời ở giữa vòng chúng ta trong à, văn 14 câu 16 17 thì thánh linh đến thì ngài sẽ nhắc cho các người nhớ mọi điều amen Amen. Amen. Hãy cầu nguyện chứ là người nào còn cầu nguyện chứ là còn ham mê, cầu nguyện trong tiếng là là nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống chúng ta, sự hiện diện, sự ngự trong tâm linh của chúng ta, thánh linh ngự trong đền thờ này, chúng ta nhớ điều đó. Tăng cường đức tin, à, tức là hãy có như làm cho, cho mình có một cái tăng cường cái đức tin khi chúng ta cầu nguyện trong thánh linh thì làm cho tăng cường đức tin của chúng ta như dù đề câu 20 là gây dựng đức tin rất thánh của chúng ta để làm cho đức tin chúng ta mạnh mẽ trong đức chúa trời của chúng ta amen, À, hãy cầu nguyện trong thánh linh à, trong uh, Corinto hay trong Jude hay trong uh, những cái gì mà follow đó thì nó về cầu nguyện trong thánh linh có nghĩa là cầu nguyện trong tiếng lạ là cầu nguyện trong tâm linh và sẽ tăng cường đức tin của chúng ta mỗi một ngày amen và khi chúng ta cầu nguyện bằng à, tiếng lạ là từ tim của chúng ta nói ra môi lưỡi và nó sẽ khuất phục cái môi lưỡi của chúng ta chúng ta biết chắc là cái môi lưỡi chúng ta ngày xưa thì cái môi lưỡi này thì rất là tệ mà phải nói rằng là gọi là đô hội của tội lỗi phải không ạ cũng cái lưỡi này ca ngợi đức chúa trời cũng cái lưỡi này để đủ xã người khác chửi bới thì thôi rồi phải không à, nổi cơn sắc thịt lên thì không còn cái gì nữa à, nói như thế nào cho hả dạ mình thôi mà cái lưỡi này không bị khuất phục bởi vì gia cơ nói rằng là người ta có thể làm cho môn vật có thể khuất phục được nhưng mà cái lưỡi này không ai khuất phục được mà là đô hội của tội ác nhưng mà khi chúng ta được tóc cái mình nói tiếng lạ thì cái lưỡi chúng ta sẽ được khuất phục chúng ta sẽ nói tiếng lạ và chúng ta sẽ được gây dựng những gì xấu xa những gì dơ bẩn hãy được thanh tẩy ra khỏi đời sống của chúng ta amen có một công tớ của Chúa là một người Malaysia ngày xưa đã giúp anh em chúng ta là những người truyền giáo đó ông nói rằng là ngày xưa ông là một người nói đồng ông là một người cả lâm nhưng mà khi ông được bắt tê trong đức thánh linh thì bây giờ ông nói nó như gió nói nhanh như gió mà nghe ông kịp nữa oh, rất là tuyệt vời khi chúng ta cầu nguyện cái nạn nhiều cái ngập ngừng nó không còn nữa amen và tiếp tục nó rất trôi chảy nó rất là mạnh mẽ và thuyết phục được cái lưỡi của chúng ta nếu anh chị em không muốn sống trong sắc thì không muốn nói bậy không muốn chửi rửa người khác hãy nói tiếng lại càng nhiều càng tốt amen amen amen, rồi <clears throat> trong Esai 28 câu 11 12 đó lên làm tươi mới thuộc linh của chúng ta Esai 28 <clears throat> chúng ta xem Esai 28 câu 11 12 sẽ nói gì ở đây Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lấp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này. Ngài phán với họ, đây là nơi yên nghỉ, hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ, đây là nơi yên tĩnh. Nhưng chúng nó không nghe. Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng lấp bắp và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này. Ngài phán với họ, đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt mỏi yên nghỉ đây là nơi yên tĩnh như vậy là tiếng lạ làm tươi mới tâm linh của chúng ta làm tươi mới đời sống của chúng ta và khi chúng ta cầu nguyện trong tính lạ chúng ta được bình an chúng ta được yên nghỉ được an toàn vì đây là nơi yên nghỉ trong tiếng lạ có sự yên nghỉ phải vậy không đây là nơi yên nghỉ hãy để cho kẻ mệt mỏi yên nghỉ và đây là nơi yên tĩnh amen chỉ có trong tiếng hạ trong âm tứ của thánh linh chúng ta mới được yên nghỉ chúng ta mới được yên tĩnh amen amen tôi nhớ à, học thánh đầu tiên của hội thánh hồ xe hồi đó nhóm à, cái nhà cổ của tôi à, phía trước có một anh em nói một sư ơi cho em mượn chiếc xe em đi ờ, mua heo về nuôi để cho anh ta mượn đi rồi lòng của tôi bối rối và bất an quá tôi cầu nguyện tôi hồi đó là tôi đọc thiên chiên ba chín rồi tôi nói là để đọc luôn một đoạn nữa rồi ta muốn nuôi cho nó chẳng nha nhưng mà tôi đọc không nổi nữa mà tôi phải vào phòng tôi cầu nguyện tôi cầu nguyện một tiếng đồng hồ sau tôi thấy nó rất là nhẹ nhàng không còn cái gánh nặng đè trên mình nữa Ờ, khi tôi ra khỏi ra phía trước tôi thấy anh đó dắt cái xe tôi nó một sự tí nữa em đâm cái con bé nhỏ nó chết rồi có sao vậy bởi vì em đang đi như thế này cái rồi nó nó đạp xe đạp nó băng ngang qua cái may là em bật đi cái tay lái nó đâm vào cái bờ đất đó chứ không là con nhỏ chết rồi còn xe tôi cái đầu phía trước quẹo bánh mà hư trơn cuối cùng nó đâu có tiền nữa mình cũng phải sửa thôi mình nếu mà nó đập chết thì sao bởi vì cái xe tay của mình mình cái thời kỳ đó coi như là xe lớn đâm xe nhỏ là là xe lớn là bị thôi chứ không không có nói như ngày, như ngày hôm nay đó. bởi vì chúa thánh linh khuấy động trong lòng của mình nó bất an và mình thấy điều gì đó có thể sắp xảy ra cho cái người nào đó mình cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện cho đến khi cái gánh nặng đó đó, bơi đi là xong rồi đó chúa nghe lời cầu nguyện của mình rồi cảm ông chúa thì nó dắt xe về đang còn dù nó hư xe nhưng mà nó vẫn không có lớn lắm amen, và tôi nói với quý anh bạn chị em là có một cái chị em đang ngồi thánh cũng là nhân sự đang màu thánh đêm đó nằm trần trọc không ngủ được mà không chịu dạy cầu nguyện không có nhảy bên sáng sớm ngày mai tin báo mẹ qua đời trong khi đó người mẹ chưa biết chúa nói nhưng mà chưa tin chúa nếu người ấy nhảy đến thức dậy và cầu nguyện ngay trong đêm thì chúa có thể chữa lành cho bà và chúa cho bà có cơ hội sống để có thể tin nhận chúa nhưng mà người này lăn qua lăn lại sáng nay nghe tin dậy rồi chỉ khóc nấc thôi hỡi quý bạn chị em khi thánh linh thấy đó có điều gì đó chúng ta cảm nhận được và cần phải cầu nguyện và khi chúng ta không biết cái cầu nguyện điều gì đức thánh linh sẽ lấy sự thở than khâm hóa cho được của chúng ta mà cầu thay cho chúng ta cái cầu nguyện trong tiếng lạ là cầu thay cho chúng ta amen thánh linh cầu thay cho chúng ta nhiều lúc mà chúng ta muốn cầu nguyện cho gia đình của mình người cha người mẹ của mình anh chị em của mình nhưng mà mình không biết hỏi như thế nào cầu nguyện thì hãy cầu nguyện trong tiếng lạ và thánh linh sẽ cầu thay cho amen nếu mà cũng cầu nguyện tự nhiên là muốn thánh linh muốn thúc giục là mình cầu nguyện cho một sư của mình một sư của mình đang có vấn đề gì đó thì chúng ta không biết điều gì nhưng mà thánh linh biết hãy nhờ cậy thánh linh mà cầu thay trong thánh linh amen thánh linh sẽ cầu thay amen mồi lưỡi của chúng ta nhưng mà ẩm tính của đức thánh linh chúng ta cùng thánh linh cộng tác để cầu thay cảm ơn chúa đây là nơi yên nghỉ đây là nơi yên tĩnh thiên hạ là nơi yên nghỉ thiên hạ là nơi yên tĩnh hãy để cho những kẻ mệt mỏi yên nghỉ amen, amen. ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ chúa giêsu kêu gọi kêu gọi hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đấy cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ đến khi ngày về rồi ngày đổ thánh linh xuống mà khi đổ thánh linh xuống thì bắt đầu tiếng lạ phát ra và đó là nơi yên nghỉ đó là nơi yên tĩnh khi bất an khi rối loạn cầu nguyện trong thế là thì ngài sẽ cho chúng ta yên nghỉ ngài sẽ cho chúng ta yên tĩnh amen amen amen cảm ơn chúa ba điều chúng ta cần nhớ thứ nhất ân tứ thánh linh là gì là ân tứ mà đức thánh linh ban cho chúng ta ban riêng cho chúng ta thành của riêng của chúng ta đó để nó truyền với đức chúa trời amen và cái công dụng của ông tứ thánh linh là nói chuyện với đức chúa trời nói sự mầu nhiệm của đức chúa trời nói ra cái sự vĩ đại của đức chúa trời và có thể ngợi khen có thể cầu nguyện đức chúa trời và có thể sử dụng ông tứ đó để phát đức chúa trời sẽ phán qua nói qua ai đó amen và ít lợi của việc nói tiếng lạ đó là gây dựng cho mình và cầu thai thánh linh đã cầu thai và nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của đức chúa trời tăng cường đức tin khuất phục cái lưỡi làm tươi mới thuộc linh của chúng ta amen amen nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và đừng bao giờ bỏ cái ông tứ mà đức chúa trời ban cho chúng ta amen amen xin hồng thánh chúng ta cùng đứng lên chúng ta hãy lòng cầu nguyện trong thi nguyện mỗi người chúng ta đang cầu nguyện có thể là 5 phút mỗi người chúng ta trong sự cầu nguyện